走路。 vô trong à, nhà bếp luôn quý vị nấu cơm cô ơi cho con hỏi cô con nấu hoa này được bao lâu rồi con tôi đâu có làm không biết dạ. để trong à, làm bao lâu rồi con ở cái đó lâu rồi mà đều tôi có làm tôi có làm dạ. dạ này nấu uh, mấy ngày mới nấu lần mà con dạ mỗi ngày mụ nấu mà thứ bảy chủ nhật có nấu không có chủ nhật nghỉ dạ. con trai là quý vị đồ hủ, đồ xào với đồ cơm ăn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 chương trình được liên tục tỉnh lại cho cô Hai Dương ở Cà Mau. Tại này thầy viết tại Bạc Dương ngày 24 tháng 8 năm giang ngũ xin mời chính chị cùng hành động thưởng thức tác phẩm này Nam Mô A Di Đà Nam Mô A Di Đà Thầy thương đề long thù thì ra cho con yêu một sang đôi chung nam mô a di đà kính thưa những quý vị chương trình được tiếp nối đến đây kính thưa những quý vị chương trình được liên tục đến bài uống rồi đạo màu bài này với thầy viết tại hòa hảo năm thanh thịnh xin mời chư gì vị cùng thưởng thức tác phẩm này nam mô a di đà nam mô a di đà lắc đạo màu vì đà dạ. nam mô a di đà phật rồi ơi